cha cha ta chit chê ta sika tham ma bu re cha ta pa chê ye na pa chê yo bu re cha ta sa ima saka ya sa ba cha cha ta pa chê ye na pa chê yo a se wa na pa chê yo ti pu ri ma bu ri ma ku sa la tham ma ba chi ma nang ba chi ma nang ku sa la nang tham ma nang a se wa na pa chê ye na pa chê yo pa chê yo ปุริมาปุริมากกุศลาธรรมาไปจิมานังไปจิมานังอกุศลานังธรรมานังอาเซวันไปเจเยนไปเจโยปุริมาปุริมากิริยาปยากตาธรรมาไปจิมานังไปจิมานังกิริยาปยากตานังธรรมานังอาเซวันไปเจเยนไปเจโยกรรมปัจจโยติกุสลากุสลังกรรมังวิปากานังคันธานังกัตตา จรูปานังกรรมปัจเจเยนปัจโย เจตนา สัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุตานานังจรูปานังกรรมปัจเจเยนปัจโย วิปากาปัจโยติ วิบากาจัตตาโรคันธา อรูปิโนอัญญมัยยัง วิปากปัจเจเยนปัจโย อาหาราปัจโยติ กปาลีกาโรอาหาโรอิมาสกายาสอาหาระไปจเยนไปจโยอรูปิโนอาหาราสัมยุตตกานังตัมมานังตังสมุทฐานานังจรูปานังอาหาระไปจเยนไปจโยอินริยบจโยติจักคุณติยังจักกวิญญาณธาตุยาตังสัมบยุตตะกานังจะธรรมานังอินริยบจเยนะไปจโยโสตินติยัง โสตวิญญาณธาตุยาตังสัมบยุตตกานังจะธรรมานังอินทรียปัจเยนปัจโยคานินติยังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมบยุตตกานังจะธรรมานังอินทรียปัจเยนปัจโยจีวิเห็นทรียวิจีวหา Viññānatā tu ya tăng sam bhayuttaka nang cha thamma nang inti ya ye na paccayo ca yin tri yang ca ya viññānatā tu ya tăng sam bhayuttaka nang cha thamma nang inti ya ye na pa paccayo rupa rupa chi vi tình tri yang ca tatta rupa nang inti ya paccaye na paccayo arupino inti ya sammo sambayuttaka nang thamma nang ตังสมุทฐานานังจรูปานังอินทรียปัจเจเยนปัจจโยชานปัจจโยทิชานังกานิจนาสัมปยุตตกานังจะธรรมานังตังสมุตตานานังจะรูปานังชานะปัจจเยนปัจจโยมักกะปัจจโยติมักกันกานิมักกัสสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุตตานานังจะรูปานังมักกะปัจจเยนปัจจโย สัมบยุตตะปจโยติจัตตาโรคันธาอารูปิโนอัญญมัยยังสัมบยุตตะปจเยนะปจโยวิปยุตตะปจโยติอารูปิโนธรรมาอรูปินังธรรมานังวิปยุตตะปจเยนะปจโยอารูปิโนธรรมานังรูปีนังธรรมานังวิปยุตตปัจเยนปัจจโยอธิไปจโยติจัตตาโรคันธาอารูปิโนอัญญมัยยังอธิไปจเยนปัจจโย ចតារោមហាភូតាអញ្ញមញ្ញងអតិបច្ចយេនបច្ចយោអកន្តិកនេណាមរូបង្អញ្ញមញ្ញងអតិបច្ចយេនបច្ចយោចិត្តចេតាសិកាធម្មាចិត្តសមុទ្ឋានានឹងរូបានឹងអតិបច្ចយេនបច្ចយោមហាភូតាឧបាដារូបានឹងអតិបច្ចយេនបច្ចយោចក្ខាយតនឹងចក្ខុវិញ្ញាណថា ยาตังสัมบยุตตะกะนังจะธรรมานังอธิปัยจเยนปัยจโยโสตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตะกานังจะธรรมานังอธิปัยจเยนไปจโยคานายตนังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตะกานังจะธรรมานังอธิปัยจเยนไปจโยจีวหายตนังจีวะาวิญญาณธาตุยาตังสัมยุตตะกานังจะธรรมานัง อธิบายเจเยนะัปจโยกายายตนังกายวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอธิปายเจเยนะัปจโยรูปายตนังจักวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอธิปายเจเยนะัปจโยสัตดายตนังโสตวิญญาณตาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอธิปายเจเยนะัปจโย gần ta ya tanang kha na winya na ta tu ya tang sam ba yut ta ka nang cha tam ma nang atiba cha ye na pa cha yo rasa ya tanang chi wa ha winya na ta tu ya tang sam ba yut ta ka nang cha tham ma nang atiba cha ye na pa cha yo pho ta pa ya tanang ka ya winya na ta tu ya tang sam ba yut ta ka nang cha tham ma nang atiba cha ye na pa cha yo rupa ya tanang sadda ya tanang กันตายตนังรัสายตนังฟทัปปายตนังบโนธาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอธิปัจเยนปัจโย ยังรูปังนิสยามโนธาตุมโนวิญญาณธาตุจวัตตันติตังรูปังมโนธาตุยามโนวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอธิปัจเยนปัจโยนาธิปัจโยติสมนันตระ និរុទ្ធាចិត្តចេតាសិកាធម្មាបតបណ្ណានឹងចិត្តចេតាសិកានឹងធម្មានឹងណតិបច្ចយេនបច្ចយោវិកតាបច្ចយោតិសមន្តរៈវិកតាចិត្តចេតាសិកាធម្មាបតបណ្ណានឹងចិត្តចេតាសិកានឹងធម្មានឹងវិកតបច្ចយេនបច្ចយោអវិកតបច្ចយោតិចតារោខន្ធា arupino anyamanyang avigatapaccaye napaccayo chattaro mahaphuta anyamanyang avigatapaccaye napaccayo akkantikhane namarupang anyamanyang avigatapaccaye napaccayo chittachetasika thamma chitta samutana nang rupa nang avigatapaccaye napaccayo mahaphuta upada rupa nang อวิกตปจเจเยนไปัจโยจักขายตนังจักกุวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอวิกตปจเจเยนไปัจโยโสตายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอวิกตปจเจเยนไปัจโยขานายตนังขานวิญญาณธาตุยาตั้งสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอวิกตปจเจเยนไปัจโย chi quá ha yata năng chi quá ha quỳnh nha na tha tu ya tăng sam bệ yut ta ca năng cha tham ma năng a quy cát bay cha ye na bay cha yo ca ya yata năng ca ya quynh nha na tha tu ya tăng sam bệ yut ta ca năng cha tham ma năng a quy cát bay cha ye na bay cha yo rupa yata năng chắc quỳnh nha na tha tu ya ตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอวิกตปัจเยนปัจโยสัตดายตนังโสตวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอวิกตปัจเยนปัจโยกันทายตนังคานวิญญาณธาตุยาตังสัมปยุตตกานังจะธรรมานังอวิกตปัจเยนปัจโยรัสสายตนังจีวหา វិញ្ញាណតាទុយាតាំងសម្វយុត្តកាណញ្ញធម្មានង្អវិកតបច្ចយេនបច្ចយោពុទ្ធបាយតនង្កាយវិញ្ញាណថាទុយាតាំងសម្វយុត្តកាណញ្ញធម្មានង្អវិកតបច្ចយេនបច្ចយោរូបាយតនង្សត្តាយតនង្កន្ធាយតនង្រសាយតនង្ពុទ្ធបាយតនង្មโนថាទុយាតាំងសម្វយុត្តកាណញ្ញធម្មានង្អវិកតបច្ចយេនបច្ចយោ yang rupang nisaya mano tha tu cha mano vinyana tha tu ya cha vattanti tăng rupang mano tha tu ya cha mano vinyana tha tu ya tăng sam bayuttaka nang cha thamma nang avigata paccaye na pacca yung à, không biết uh, tưởng tổ pháp nhiên vào chưa idang watame punyang asawakaya wahang hotu buto hang po tayi sa mi mutto hang mo chayi pare tenno hang tarayi sa mi sang saro kamaham phaya dạ thưa dạ thưa xin con kính đảnh đại sư ạ dạ tính cứ vào lớp xin dạ từ đang cũng vào dạ dạ xin chào quý vị dạ dạ con kính đảnh đại sư ạ dạ dạ. dạ con kính đảnh đại sư dạ kính đảnh đại sư và dạ, bích ngài con dạ thưa con con được bích ngài dạ dạ thưa chưa bây giờ ngài à, đã trở về chùa chùa đạo quan chưa dạ dạ con rất là lễ sư pháp nhân ạ cha dạ, chúng con kính đảnh lễ sư phật hồn Dạ, con kính kể sư cả Pháp Nhiên. Dạ, các vị nghe được không ạ? Dạ, dạ thưa nghe được. Dạ, con xin chào dạ. sư. Dạ, dạ. dạ. Kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Kính đảnh lễ sư ạ. Dạ. Hôm nay à, chúng ta tiếp tục phần còn lại của cảnh duyên. Thì ở trong cái cảnh này nữa được chia theo tâm địa thiện đó là có tất cả là chính cái ờ, chính cái phương diện cái khía cạnh và chính cái khía cạnh này ờ, thì cũng dễ nhớ đó là do vì ờ, thiện bất thiện và vô ký mỗi phần như vậy đó thì chúng ta được chia làm ba cho nên chúng ta có chính khác với cái nhân duyên là bởi vì ờ, đối với cái cảnh duyên thì ờ, ờ, bất thiện cũng có thể trợ cho thiện và ngược lại thiện cũng có thể trợ cho bất thiện và chính điều đó thì cái cảnh duyên này nó có cái chính cái khía cạnh phân theo và tâm đại thiện thì để dễ nhớ như thế này thì chúng ta có cái ba phần thiện bất thiện và vô ký đầu tiên đó là thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên rồi thiện trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên rồi thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên rồi cái phần thứ hai đó năng duyên đó là chúng ta lấy cái pháp bất thiện làm năng duyên và pháp bất thiện thì trợ cho pháp bất thiện bằng cảnh duyên rồi pháp bất thiện trợ cho thiện bằng cảnh duyên rồi pháp bất thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên rồi cái thứ ba đó là chúng ta lấy cái vô ký làm năng duyên thì hệ cái nào làm năng duyên đó thì được kể những cái uh, được kể trong cái cái sở duyên được kể đó thì uh, theo cách sắp xếp của các cài đó là cái cảnh uh, cái năng duyên nào mà nó cùng loại với cái sở duyên nào mà cùng loại với cái năng duyên đó, được sắp đầu tiên ví dụ giống như là khi mà năng duyên là thiện á, thì trong đó thiện bất thiện và vô ký á, thì thiện để đầu tiên bởi vì thiện nó cùng loại với ờ, năng duyên nhưng mà đến cái phần mà bất thiện làm năng duyên á, thì cái được chia theo thiện và um, bất thiện và vô ký đó thì khi đó thiện để bất thiện để đầu tiên bởi vì thiện nó cùng ờ, bất thiện nó cùng loại với bất thiện năng duyên tương tự ngày hôm nay chúng ta học đến cái phần à, năng duyên là vô ký thì khi đó chúng ta sẽ khi đó được sẽ được kể là vô ký trợ cho vô ký trước rồi mới đến thiện và bất thiện chứ không có theo cái ờ, ờ, chứ không có theo cái cách là thiện bất thiện và vô ký dạ, để đây chúng ta chú ý như vậy thật ra thì à, đây là cái cách xếp à, cách sắp xếp của à, kinh sách như vậy còn Ờ, còn thực tế thì chúng ta hiểu là nó có cái chính cái cạnh như vậy nó có, có um, cái trật tự nó có thay đổi thì cũng có vấn đề gì có bị chờ cái cái xe các bạn hình dạ các vị có thấy màn hình không ạ à? dạ thưa thấy dạ như vậy thì chúng ta học còn còn ba phần còn lại tức là, là ngày hôm nay đó là cái ờ, cái vô ký cái vô ký là năng duyên thì hãy cái pháp nào là làm năng duyên á, thì chúng ta kể cái ờ, cùng à, cái sở duyên cùng loại trước tức là khi mà cãi cái vô ký đó thì chúng ta lấy vô ký trợ cho vô ký trước rồi bằng cảnh duyên nếu là thiện đó, thì chúng ta sẽ lấy là thiện trợ cho thiện trước rồi sau đó là bất thiện với vô ký còn nếu là bất thiện thì chúng ta sẽ lấy là bất thiện trước rồi thiện là vô ký sau trước hết ở đây là cái pháp vô ký trợ cho pháp vô ký bằng cảnh duyên thì ờ, cái ờ, cái pháp vô ký này á, thì chúng ta cứ ờ, lần lượt chúng ta lấy các cái trước cái tâm pháp cái tâm pháp vô ký trước tâm pháp vô ký thì chúng ta hệ pháp vô ký đó thì chúng ta có tâm quả và tâm tố cùng với các cái ờ, sở hữu hợp sắc pháp và niết bàn đó là các cái ờ, các cái chi pháp ờ, vô ký thì ở trong đây thì thì chúng ta có 52 tâm quả 20 tâm tố cùng với 28 sở hữu hợp 28 sắc pháp và niết bàn chúng ta cái các vị ghi cái chi pháp xong rồi chúng ta sẽ lần lượt chúng ta ừ, tính ra cái chi pháp này năng duyên á thì chúng ta có 52 tâm quả hai mươi tâm tổ hai mươi tâm tổ 38 xã hộ các pháp và niết bàn các pháp niết bàn rồi sở duyên đây là năng duyên hay là sở duyên sở duyên duyên thì chúng ta tâm quả thì chúng ta lấy ra là 23 tâm quả dục giới 23 tâm quả dục giới 11 tố dục giới 11 tố dục giới rồi tâm tố cũng tương tự giống như là các cái trường hợp ờ, bất thiện trợ cho vô ký hay là thiện trợ cho vô ký nghĩa là chúng ta không lấy tất cả các cái tâm tố của vô sắc mà chúng ta chỉ lấy cái tâm tố của thức vô biên xứ và phi tưởng phi tưởng xứ tổ thức vô biên xứ có quả không sư để sẽ ghi chứ không có quả con không có quả à, thức vô biên xứ oh, yeah. Dạ. rồi tâm thông thông tố cái phần cảnh duyên này nó là tương đối là chúng ta hay ờ, là phần cảnh duyên thì phức tạp hơn là nhân viên một chút 20 tâm quả siêu thế rồi 36 đã hữu hợp <coughs> bởi vì cái à, cái tâm quả của cái tâm quả à, cái tâm quả đó sẽ là lấy cái cạnh cái tâm quả ở đây nó được làm việc nó lấy theo cái cận của cái của cái uh, hai cái tâm đất, trước giờ dạ, đời sống quanh không trước giờ dạ. dạ dạ Dạ, ở đây chúng ta trở lại cái phần năng duyên trước hết đó là về tâm pháp đó, thì uh, tâm pháp vô ký đó, thì chúng ta có là 52 tâm quả tức là tất cả các cái tâm quả chúng ta lấy hết rồi còn các cái à, về các cái tâm um, 20 tâm quả tâm tố thì chúng ta lấy hết yeah. nhưng mà riêng mà đối khi mà trợ cho cái, cái trợ cho cái sở duyên á thì cái tâm quả đó là chúng ta chỉ lấy cái tâm quả nhục giới thôi bởi vì cái tâm quả sắc giới và cái tâm quả vô sắc giới đó là là cái tâm quả nó có cái cái đối tượng phần lớn là cái đối tượng cảnh chế định ở đây ờ, cũng xin ờ, lưu ý các vị đó là trong 40 cái đề mục ờ, thiền hiệp thế đó thì thật ra trong đó có những cái đề mục mà lấy thiện làm cảnh nhưng mà những cái đề mục mà lấy thiện làm cảnh đó đó như là đề mục niệm uh, niệm giới niệm uh, Phật pháp uh, Phật pháp tăng giới vân vân đó thì những cái đề mục đó nó không có dẫn đến thiền chứng mà những cái đề mục dẫn đến thiền chứng đó thì trong đó chỉ có hai cái đề mục mà lấy cái cận thiện là hai cái đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ đó tức là thức vô biên xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ đó còn lại đó là không có lấy cái cảnh đề mục nào là thiện hết cho nên là khi mà chúng ta học về cái cảnh duyên này thì chúng ta thấy là trong những cái trường hợp mà cái năng duyên ờ, về cái, về cái tâm à, về cái tâm thiện hay tâm tố uh, là chỉ có lấy thức vô biên xứ vào có ờ, phi tưởng phi tưởng xứ là lý do đó như vậy đó thì ờ, trong cái ờ, cái phần sở duyên này á, thì chúng ta chỉ có lấy các cái các cái tâm quả dục giới tức là 15 tâm quả vô nhân và tám tâm quả à, tám cái à, tám cái đại quả thì à, sở dĩ mà quay các cái tâm quả vô nhân các vị hoan kỹ chúng tôi có cái chuyện chút Mm-hmm. <clears throat> dạ thưa ờ, ờ, ờ, thưa các vị có nghe lại được không ạ dạ có dạ, nghe dạ, sư dạ nghe dạ, dạ. thì ở đây nó có các cái trường hợp và ví dụ giống như là cái cảnh sắc trợ cho cái cảnh cái cảnh sắc trợ cho cái tâm nhận thức rồi cái cảnh thân cảnh khí cảnh vị cảnh xúc vân vân trợ cho cái tâm triệt thức thân thức rồi năm cảnh các cái tâm ý giới thì các trường hợp này gọi là cái vô ký trợ cho cái vô ký bằng cái cảnh viên hay nó cách khác tức là vô ký trợ cho 15 tâm uh, uh, 15 tâm quả vô nhân bằng à, bằng cảnh duyên thì cái này các vị cũng dễ hiểu rồi cái sáu tám cái đại quả tám cái đại quả dục giới đó là, là trong cái trường hợp và làm việc la cảnh thì ờ, ờ, ờ, khi đó, thì nếu mà cái nếu mà cái dòng tâm thức đó mà được khởi lên cũng như dòng động lực đó mà được khởi lên bằng cái cái cảnh là vô ký thì cái na cảnh đó thì cái cảnh nó cũng vô ký trong trường hợp này cũng gọi là vô ký trợ cho cái vô ký bằng cảnh duyên thì khi đó nó được ờ, trong trường hợp này thì cái ờ, cái vô ký đó chính là tám cái đại quả rồi 11 ờ, 11 tố dục giới thì chúng ta cũng chúng ta cũng uh, chúng ta cũng biết uh, chúng ta biết rằng là uh, đó là cái trong trường hợp của cái uh, trong đó có 8 cái tại tố thì đó là cái trường hợp của tâm hồn các vị la hán khi các ngài nhìn cái cảnh sắc sinh quý vị xuất vân vân thì ngài dùng bằng cái tâm tố thì trong trường hợp này được gọi là được kể 11 tố được giới tố thức vô biên xứ tổ phi tưởng phi phi tưởng xứ vậy hai tâm thông tố rồi trường hợp cuối cùng đó là 20 tâm quả siêu thế 20 tâm quả siêu thế đó là cái trường hợp mà cái tâm quả siêu thế phản kháng lại ờ, lấy nếp lấy nếp bàn lập cảnh thì ở trong trường ờ, ở đây cũng không có cái ờ, ở đây cũng không có cái chuyện không có cái cái phần nào mà, mà đặc biệt khác biệt hơn với các cái phần trước do vậy chúng tôi nghĩ rằng là các vị cũng hiểu được ờ, các cái chi pháp được kể ở đây có các vị nào ờ, chúng ta thắc mắc về các cái ờ, phần sở duyên ở đây không ạ thì trở lại cái phần vô ký là vô ký bằng cảnh duyên tức về cái nghĩa chung á, tức là cái pháp vô ký này làm cảnh cho cái pháp vô ký kia và chúng ta cụ thể có năng duyên đó thì có 52 tâm quả 20 tâm tố âm tám sở phù hợp sắc pháp và nhất bàn các cái pháp này làm cảnh cho 20 tâm quả dục giới 11 tố dục giới tố thức vô biên xứ tố phi trụ phi phi trụ sẽ phong tố 20 tâm quả xương thế các cái phần sau của cái phần à, của cái phần duyên này thì à, thật ra cái phần duyên nó tương đối là do vì cái chi pháp nhiều cái vấn đề chúng ta học ở đây đó là đôi khi mình cũng không có thể hoàn toàn mình tự tính được mà nếu mà chúng ta nhìn vào các cái các cái ờ, ờ, ờ, các cái chi pháp mà được kể ở trong ở trong kinh ấy, thì chúng ta theo đó mà chúng ta hiểu rằng là tại sao trong trường hợp này được kể và ừ, tại sao trong trường hợp này được trừ ra thì trong chúng ta nhớ như vậy như vậy thì uh, khi mà chúng ta học về cái phần duyên mà có những cái duyên phức tạp chẳng hạn giống như là trong cái cảnh duyên này thì chúng ta cứ nhìn vào trong cái cái bản liệt kê các cái chi pháp và cái vấn đề người học đầu tiên á, là chúng ta xem là trong trường hợp này được kể là tại sao được kể và kể đó là trong cái trường hợp nào và sở dĩ và phải trừ đó, tại sao phải trừ thì đó là cái cái mục đích mà chúng ta học đầu ờ, cái mục đích ban đầu chúng ta học về các, các cái phần duyên chẳng hạn giống như là uh, chúng ta thấy được kể là 20 tâm 23 ờ, tâm quả dục giới trong cái phần sở duyên thì chúng ta sẽ xem cái 23 tâm quả này trước hết gồm về chi pháp đó thì gồm những cái chi pháp nào rồi sau đó, đó là chúng ta xem cái tình huống nào cái trường hợp nào mà 20 tâm quả này lấy cạnh là các cái pháp vô ký thì lần lượt như vậy đó đối với các cái chi pháp còn lại thì à, chúng à, các vị à, cứ ghi cái à, chi pháp như thế này bởi vì à, trong cái thời gian ngắn đó, đôi khi à, chúng ta cũng không có tìm ờ, không có thời gian để tìm hiểu hết Ờ, nhưng mà ừ, tuần sau đó thì như như là các vị về nhà các vị uh, thấy rằng là tại sao trong trường hợp này được kể và trong trường hợp kia không được kể thì các vị có thể uh, chúng ta ghi lại cái câu hỏi đó rồi uh, chúng ta đến cái phần thứ uh, cái phần thứ 8 mà cũng là cái phần thứ hai trong cái pháp vô ký năng viên cái phần là tức là vô ký trợ cho thiện thiện bằng cảnh duyên cái cái cái vô ký ừ. trợ cho thiện bằng cảnh duyên ở đây á ừ, thì năng duyên á năng duyên được kể là lấy 67 tâm vô ký từ ờ, tâm ờ, từ trừ năm tâm tứ quả thì việc này chúng ta hiểu rồi bởi vì tâm tứ quả thì chỉ có đối với vị ờ, đối với vị thánh a la hán thôi chúng ta ghi trước 67 67 tâm vô ký tâm vô ký từ trừ năm tứ quả rồi hai ờ, ừ, ba mươi tám xã phù hợp tám sắc pháp rồi nếp bàn đó là năng duyên sở duyên ở đây cô ký trợ cho thiện bằng cảnh duyên thì sở duyên ở đây thì chúng ta lấy là ừ, tám đại thiện à, tâm thông thiện 20 tâm đạo 38 xã hữu hợp hai xin lỗi các vị 20 tâm đạo ba mươi sáu xã hữu hợp đầu tiên là cái năng duyên là chúng ta sao lấy 67 ờ, cái tâm vô ký trừ năm cái tâm tứ quả thì cái này ờ, các vị cũng hiểu rồi bởi vì ờ, cái tâm tứ quả đó là chỉ có đối với vị thánh a la hán mà hễ mà sau khi mà các vị chứng a la hán rồi thì từ đó về sau thì các vị đó không bao giờ dùng lại cái tâm đại thiện hết cho nên cái tâm tứ quả chỉ cái tâm tứ quả nó không làm cái ờ, không làm cái sở duyên ờ, không làm cho cái năng duyên cho các cái, tâm đại thiện ở đây ờ, có cần lưu ý nữa là và phàm nhân hoặc là các cái thánh vũ học thấp các ngày chỉ có thể biết được cái tâm của vị a la hán nhưng mà đó là những cái tâm thông thường như là cái tâm đại tốt các cái tâm thiền còn riêng về đạo quả đó thì cái tầng thánh thấp á, thì không biết được tầng thánh cao bởi vì đây là cái khả năng giác ngộ mà mà khi mà đối với một vị thánh chẳng hạn giống như là vị thánh sơ quả thì do vì cái khả năng giác ngộ cái cái cái thánh trí của vị này chỉ ở cái mức độ cái tầng sơ quả thôi cho nên hoàn toàn các vị này không có hiểu được cái thánh trí của cái tầng thánh cao hơn tuy nhiên là các vị này vẫn có thể biết được cái tâm của các vị thánh cao hơn mà đó là những cái tâm thông thường chẳng hạn giống như là uh, chẳng hạn giống như là một vị ờ, một vị có thần thông một vị phàm phu như thánh hữu học có thần thông thì biết được cái suy nghĩ thông thường của vị a la hán chẳng hạn giống như là biết ngày đang suy nghĩ ờ, cái tâm dục giới của vị a la hán như thế nào thì phàm phu biết cái phàm phu như thánh hữu học thì biết còn riêng về cái đạo quả đó thì không biết được ở đây trong cái lời giải đó thì ờ, ờ, các ngài có đơn cử một số trường hợp để chúng ta tham khảo chẳng hạn giống như là nếp bàn làm cạnh cho cái tâm đạo 20 tâm đạo cái tâm thiện nếp bàn là vô ký trong trường hợp này được gọi là vô ký trợ cho thiện bằng cảnh duyên vô ký là nếp bàn và thiện đây chính là và tâm đạo hay là một cái trường hợp khác chẳng hạn giống như là vị thánh hữu học uh, phản kháng lại cái ờ, cái tâm quả của mình như là uh, sơ nhị tam và niết bàn thì khi mà cái uh, khi mà vị đó bị đó nhìn lại cái cái đạo quả của mình cái cái quả của mình đã chứng thì bị đó dùng bằng cái tâm đại thiện hợp trí thì khi này đó cái các cái tâm quả và niết bàn đó là cái pháp cảnh duyên và cái, à, cái, cái, cái pháp năng duyên trong cái vai trò là cảnh duyên còn à, cái tâm đại thiện hợp trí đó, thì khi này là sở duyên trong trường hợp này thì được gọi là cái vô ký trợ cho cái thiện bằng cảnh duyên Rồi có những cái trường hợp ví dụ giống như là một vị hành giả tu thiền quán à, như một như là một số cái đề mục như là vì đó quán thân bất tịnh hay là quán tử thi thì cái thân bất tịnh đó, đó là cái cảnh là cái cảnh năng duyên cho các cái tâm đại thiện của vị này thì được gọi là cái cái vô ký trợ cho cái cho cái thiện bằng bằng cảnh duyên thì à, chúng ta học cái phần duyên này đặc biệt ở trong cái phần cảnh duyên thì đối với một vị hành giả tu thiền thì vị ờ, vị đó quan sát cái tâm của mình với một cái cảnh đó đó thì về theo duyên thì hoàn toàn có thể là từ một cái từ một cái cảnh giống nhau nhưng mà nó tác động cho cái sở duyên khác nhau chẳng hạn giống như là có một người đó thì ờ, nhìn cái thân ờ, của mình hay là nhìn cái thân người khác thì khởi lên cái tâm tham có vị đó thì cũng quan sát cái thân này nhưng mà thấy vị đó dùng bằng cái tâm đại thiện chẳng hạn giống như là vị đó quán bằng ờ, quán ờ, tam tướng hay là quán trong cái khía cạnh bất tịnh vân vân thì ờ, cái cái duyên mà chúng ta học đó, là để thấy rằng là ta, à, các cái pháp đó, do duyên sanh mà có như vậy đó thì cái duyên sanh đó đó nó không phải là nó là cái cố định mà nó còn tùy theo cái khả năng ừ, tiếp nhận cái cảnh của cái cảnh của mình như vậy thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là vô ký cũng là cái cảnh đó nhưng mà không phải là chỉ có cái cố định và cái pháp đó nó chỉ có một cái duyên cho thiện hay là duyên cho bất thiện hay là duyên vô ký thôi mà cũng là cái cảnh đó có thể trong trường hợp này ừ, duyên cho cái tâm này trường hợp khác duyên cho cái tâm khác ở ờ, trường hợp cuối trường hợp cuối cùng thì chúng ta có cái là pháp um, vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên thì ở à, đây các vị thấy cái ờ, cái thứ tự sắp xếp thì chúng ta dễ nhớ đầu tiên là chúng ta lấy cái năng duyên là thiện rồi à, ba cái à, phần à, ờ, kế, kế kế sau thì chúng ta lấy là cái ba cái năng duyên là bất thiện rồi ba phần cuối cùng là chúng ta lấy là cái năng duyên là vô ký rồi cái phần sở duyên á hãy cứ cái phần nào làm năng duyên thì cái sở duyên đó nó sẽ kể những cái năng duyên đồng loại trước thí dụ giống như là bất thiện là năng duyên thì chúng ta sẽ kể là bất thiện trợ ờ, cho bất thiện trước và sau đó mới thiện là vô ký tương tự như vậy đối với thiện và vô ký như vậy tất cả là chính cái khía cạnh đầu đề thiện này chúng ta cũng dễ nhớ rồi cái chi pháp vô ký trợ cho cho bất thiện bằng cảnh duyên ở đây đó thì uh, được kể là 32 tâm quả hiệp thế cái năng viên năng viên là 32 tâm quả hiệp thế hai mươi tâm tố 30 38 xã hội để sắc pháp rồi cái sở duyên là sở duyên pháp cái chi pháp bất thiện thì chỉ có 12 27 thôi và ở đây chúng ta ờ, cũng dễ hiểu là tại sao chỉ có lấy cái tâm quả cái ờ, cái tâm quả hiệp thế thôi là bởi vì các cái tâm quả siêu thế đó là cái các cái tâm quả này không bao giờ làm đối tượng cho các cái cho các cái tâm thiện hết là bởi vì đối với vị thánh từ hữu học cho đến a la hán mỗi khi mà các ngày phản kháng nhìn lại cái đạo quả của ngài nếu là thanh hữu học thì cái ngày cái ba cái các cái tâm quả của ngài nó luôn luôn là cái cẩm cho cái tâm thiện còn đối với vị a la hán hẳn nhiên là cái tâm tốt rồi còn phạm phu của chúng ta đó thì hoàn toàn uh, uh, hoàn toàn không có thể nào biết được cái tâm quả kể cả một vị đại chứng đại chứng thần thông cũng không có hiểu không biết được cái tâm quả của các vị thánh nhưng mà ở đây chúng ta còn cái ờ, chúng ta thấy rằng là cái cái 20 ờ, tâm tố đó, và trong đó là có cái tâm của các vị a la hán thì cái tâm của vị a la hán vẫn có thể làm cảnh cho cái tâm cái tâm bất thiện của chúng sinh tức là đó chúng sinh phạm vô khi mà ờ, nhận thấy nhận biết cái tâm tố của vị biết được cái tâm của vị a la hán thì không phải bao giờ cũng có thể khởi lên cái lòng tin mà có những người là vì một cái lý do nào đó mà họ khởi lên các cái tâm bất thiện về ờ, các vị a la hán bởi vì ờ, trong kinh cũng thường kể là nhiều lần nhiều lần ác ma cũng là ác ma thiên tử theo dõi ờ, theo dõi đức phật và những khi mà chẳng hạn giống như là biết rằng là Đức Phật ngày ờ, chuẩn bị vào làng khắc thực thì ờ, ác ma tìm cách ngăn cản vì gia chủ cúng dường Đức Phật thì trong trường hợp đó là bằng cái tâm của mình biết được cái tâm của Đức Phật thì ờ, cái tâm của Đức Phật hẳn nhiên đó là uh, trong những cái sinh hoạt hàng ngày thì ngày ngày dùng một số cái tâm như tâm tố chẳng hạn thì khi đó, đó thì cái tâm tố nó không phải làm cái cảnh cho cái thiện tâm của chúng sinh khác mà đối với ác ma thì à, cái tâm cái tâm của đức phật khi đó là cái cảnh cho cái bất thiện tâm cho nên là khi mà kể làm cái đối tượng cho cái bất thiện đó, thì kể cả cái cả cái tâm tố nghiệp thế thì ở đây cũng nhắc lại là thì như, như chúng ta học ở cái pháp chúng ta thấy rằng là uh, nói đến cái tâm uh, cái tâm tố trừ cái uh, ờ, trừ mấy cái uh, trừ một số cái ừ, một số cái tâm tố mà chỉ có uh, riêng vị a la hán mới có như là cả tám cái đại tố thì uh, mặc dù là cái tâm của vị a la hán nhưng mà chúng ta học thì chúng ta thấy rằng uh, trong cái diệu pháp nó không có kể rằng uh, đây là những cái tâm uh, cái tâm siêu thế cái dĩ mà tôi nói thêm như vậy đó là vừa rồi có những ờ, học viên hiểu lầm là hãy cái tâm của vị a la hán là cái tâm siêu thế nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng là cái tâm siêu thế đó thì chỉ có 40 tâm siêu thế thôi và vị a la hán từ ngoài cái các cái tâm tứ quả ra thì các ngài dùng về các cái tâm nhiệt thế như là cái tâm dục cái tâm sắc giới và ngược lại à, đối với vị thánh hữu học của thì ờ, các ngài vẫn có dùng cái tâm siêu thế ở đây thì nói thêm thôi chứ còn mà các vị học viên thì tất nhiên chúng ta không có cái làm luận như vậy thì đó là cái uh, chúng ta đã học xong cái phần phần cảnh viên với chính cái khía cạnh thiện bất thiện và vô ký mỗi cái khía cạnh như vậy đó thì tác động cho ba cái sở duyên cũng thiện và bất thiện và vô ký như vậy tất cả thì chúng ta có chính cái khía cạnh được ừ, thân theo uh, tâm đề chị đó với ừ, cảnh duyên khác với cái chân duyên thì chỉ có bảy cái khía cạnh thôi và uh, trong cái cảnh duyên này thì uh, nói một cách khái quát tức là trong đó đó là cái năng duyên á, là cái pháp đóng cái vai trò làm cảnh hay là cái đối tượng để tác động cho sở duyên sanh lên mà do vì <coughs> làm để làm cái đối tượng nhận biết cho cái sở duyên cho nên cái sở duyên thì hoàn toàn chi pháp chỉ ừ. là cái tâm pháp thôi bởi vì tâm mới biết được cảnh cho nên ở trong cái phần ờ, trong cái phần cách duyên này thì chúng ta thấy rằng là sở duyên nó lúc nào cũng là tâm pháp hết chứ không có không bao giờ là có kể những cái gì ngoài cái tâm pháp bởi vì sắc pháp niết bàn thì không có thể nhận biết được cảnh vậy thì cái phần sở duyên á, về tổng quát á, thì năng duyên á, chúng ta lấy hết tất cả các cái tất cả các pháp bởi vì pháp nào cũng là đối tượng nhận biết của tâm còn về sở duyên á, thì chúng ta lấy hết tất cả các cái tâm pháp bởi vì tâm nào cũng cần cái đối tượng ờ, cũng cần tâm nào cũng có cái đối tượng biết cảnh đó là về tổng à. quát thì chúng ta lấy hết ờ, năng duyên thì lấy hết tất cả các pháp sở duyên thì lấy hết tất cả tâm pháp rồi tùy vào cái trường hợp là thiện hay là bất thiện vô ký mà chúng ta lần lượt thì chúng ta phải bỏ ra như vậy thì ờ, để cho ờ, dễ nhớ đó thì thí dụ chẳng hạn chẳng hạn giống như chúng ta lấy vô ký trợ cho bất thiện bằng cảnh duyên thì trong đó là chúng ta năng duyên đó, thì chúng ta chỉ chọn ra những cái pháp vô ký thôi rồi cái bất cái sở duyên ấy, thì chúng ta chỉ lấy ra cái bất thiện và từ vô ký và cái bất thiện này thì chúng ta theo theo cái đối tượng cái pháp vô ký nào có thể làm đối tượng cho bất thiện được thì chúng ta mới lấy ra chẳng hạn giống như là niết bàn á, là cũng là pháp vô ký nhưng niết bàn không bao giờ là cái đối tượng cho cái tâm thiện hay là 20 cái tâm quả siêu thế cũng là pháp vô ký nhưng mà 20 cái tâm quả siêu thế này không bao giờ làm cái đối tượng cho cho cái pháp bất thiện vậy thì trong khi mà học như thế này đó thì chúng ta cũng hiểu rõ ờ, thì chúng ta cũng học thêm một phần đó là cái khuynh hướng tâm lý mặc dù cũng cái cảnh đó nhưng mà có những cái cảnh mà nó có thể nó duyên cho cả ba thiện bất thiện và vô ký nhưng mà có những cái cảnh đó là nó chỉ cố định trong một số cái tâm nào đó thôi chẳng hạn giống như là nếp bàn thì chỉ có thể làm cảnh cho thiện và vô ký chứ không bao giờ niết bàn làm cảnh cho cho bất thiện đó là cái bài học ngày hôm nay chúng ta học xong cái phần về ờ, về cảnh duyên thì uh, tuần sau tuần sau chúng tôi sẽ dành cái cái buổi học để cho các vị có cái câu hỏi nhất là liên quan về cái phần cảnh duyên này bởi vì cái phần cái phần cảnh duyên này uh, chúng ta phải nắm về cái trường cái tâm biết bao mọi uh, các vị ôm lại cái phần tâm á, đối với cảnh tức là trong trường hợp nào tâm biết cảnh cố định trong trường hợp nào tâm biết cảnh nhất định ví dụ giống như là nhãn thức nhị thức tỷ thức vân vân những cái tâm này được được gọi là cái tâm biết cảnh nhất định hay là cố định còn đối với những cái tâm mà như tâm tham tâm sân hay là các cái tâm đại thiện thì biết cảnh bất định tức là nó biết nhiều cảnh và trong mỗi loại tâm như vậy đó thì cái khả năng nhận biết của các cái tâm đó nó chỉ ở trong một số cảnh thôi chứ không có biết được tất cả các cảnh vậy thì phần cảnh duyên này nếu mà chúng ta nắm được mỗi tâm biết bao nhiêu cảnh và tâm nào biết được cái cảnh nào thì chúng ta sẽ lần lượt tính ra được phần cái phần cảnh duyên đó là cái phần ôn tập riêng của mỗi người và tất nhiên là khi mà chúng ta là nắm được cái phần này rồi đó thì mỗi người mình chúng ta có tính nhanh chậm vân vân đó thì cái đó là tùy theo cái cái cái, uh, cái thiên tư riêng mỗi người nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nắm được cái, cái cách mà chúng ta tính dạ, dạ. thật ra nó vẫn có những cái ờ, những cái trường hợp mà là bản thân của chúng tôi ờ, tính nhầm và và thậm chí là có những cái trường hợp mà là, là sách là viết nhầm nhưng mà cái vấn đề chúng ta học nó giống như là chúng ta học toán vậy là khi mà chúng ta dạy cái bài tập đó chúng ta có cái đáp án sẵn thì nếu mà cái đáp án chúng ta nó không trùng với cái sách giáo khoa đó thì nó vẫn có những cái trường hợp trường hợp đầu tiên là mình làm sai và vẫn có những cái trường hợp đó là sách giáo khoa in lộn chứ còn nếu mà những cái trường hợp mà sách giáo khoa lại lộn mà chúng ta không biết là lộn như thế nào chúng ta cố gắng chúng ta làm sao mà, ờ, mà, mà có được cái đáp án giống như giáo khoa thì cũng được như vậy sạch vở nó thì nó cũng có những cái bản in lộn vậy thì trong cái các cái bản in chẳng hạn giống như là hôm trước tôi có giới thiệu của các của các vị cái ờ, cái ờ, cái giáo tài ví dụ pháp của ngày hòa thượng tịnh sự ở cái dấu tài này thì ờ, bị nào ở Việt Nam thì chúng ta có thể liên hệ tại chùa quan thì chúng ta có thể bây giờ có thể còn còn hoặc là chúng ta đến ờ, chúng ta đến cái trang Phật giáo nguyên thủy không chúng ta tải về cái bản điện tử cũng được yeah. Dạ. nhưng mà thường thường thì tôi vẫn ờ, đọc bằng cái bản giấy bởi vì trên cái bản điện tử cái đôi khi mình đọc mỗi mắt mình nhỏ rồi đó cái tài liệu tham khảo hoặc là các vị cũng có thể tham khảo bằng cái quyển uh, ờ, liên hệ đại cương liên hệ đại cương cái bản này ờ, được uh, uh, giác giới làm lại cũng căn cứ trên cái bản của ngày tịnh sự nhưng mà theo một cái sắp xếp giáo trình dạy ở học viện thì thì trong cái các cái bản này thỉnh thoảng chúng ta có thấy những cái con số chẳng hạn chúng ta học vi pháp chúng ta biết mà các một số con số dễ nhầm lẫn là các cái sở hữu chỉ có in từ 33 ừ, sang 35 là mình tính cũng mệt rồi ừ, nhưng mà chúng ta ờ, nếu mà chúng ta tính toán được chúng ta uh, chúng ta cũng nói cũng là cái niềm vui chúng ta hiểu rõ hơn và trong cái cách tính sở hữu á, thì thì chúng ta cũng biết rằng là có những cái sở hữu là ừ, nhất định và có những cái sở hữu bất định chẳng hạn giống như trời chúng ta nói đến cái xã hội tình hảo thì đôi khi nó có những cái con số gia giảm chẳng hạn giống như là à, tính đầy đủ là 38 rồi đôi khi là 36 rồi đôi khi là 33 thì thật ra trong các cái các cái sở hữu đó cái, cái các cái sở hữu tình hảo đó thì chỉ có sáu cái sở hữu mà chúng ta ừ, được kể là bất định là chúng ta trừ tới trừ lui thôi đó là cái sở hữu trí tuệ hai giới phần và ba giới phần và hai con đường phần thì như vậy khi mà chúng ta tính là chúng ta nhìn cái con số đó là chúng ta đã nhìn ra chẳng hạn giống như là để 36 sang hỗn hợp thì chúng ta biết là trừ hai và hai ở đây hẳn nhiên là hai vô lượng phần chứ không có cái trường hợp nào mà trừ hai mà trong đó là ba giới phần mà chỉ có trừ với hai giới phần nó không có và cũng không có trường hợp nào mà hai vô lượng phần mà chỉ trừ có một mà kể một cho nên là hãy mà kể 36 xã hữu hợp thì chúng ta biết rằng là trong trường hợp này là trừ hai cái vô lượng phần vâng. như vậy thì cái vấn đề chúng ta đặt ra là tại sao cái vô lượng phần không được kể ở đây còn trong trường hợp ấy, mà nhìn cái con số đầy đủ từ 38 mà còn lại 35 á nghĩa là chúng ta thấy là trừ 3 và ba đây nhiên này giờ là giới phần giới phần yeah. Dạ. Dạ, như vậy thì mình sẽ lập lượng mình sẽ tìm hiểu rằng là tại sao trong trường hợp này là trường giới phần dạ thì bản thân của tôi cũng vậy thôi khi mà tôi ờ, đọc các cái chi pháp đó là lẽ ra trong đầu mình đó là mình đã tính là có giới phần đông ờ, ờ, không có giới phần nhưng mà trong cái các cái sách đó mà kể giới phần thì mình phải xem là trong tại trường sao? hợp có cái giới phần trong đó dạ rồi chứ còn mà bản thân của tôi tôi viết ở đây hay là trong sách đó, thì vẫn có khi nó vẫn có cái nhầm lẫn rồi. Dạ, bởi vì um, các vị thấy khi mà tính về cái năng duyên và cái sở duyên đó, thì nói về cái pháp vô ký đó thì khi mà cái pháp vô ký trợ cho cái pháp vô ký là cái năng duyên nó khác rồi pháp vô ký mà trợ cho thiện năng duyên nó cũng khác rồi pháp vô ký trợ cho bất thiện năng duyên nó cũng khác do như do vậy đó là chúng ta sẽ loại suy suy là trong trường hợp nào các cái pháp này à, được bỏ ra những cái phần khái quát à, đầu ờ, cái cái phần khái quát á, thì ờ, ờ, chúng ta bỏ cái phần lớn trước rồi chúng ta ừ, tính các cái cái phần tiểu tiết sau chẳng hạn giống như là nói về cái pháp vô ký trợ cho pháp bất thiện thì cái pháp vô ký đầu tiên á, ví dụ như bản thân tôi học cái pháp đầu pháp vô ký mà đối với thiện á, là tự nhiên là tôi liên tưởng đầu tiên là các cái 20 cái tâm quả siêu thế 20 cái tâm quả này phải trừ trước bởi vì 20 cái tâm quả siêu thế không bao giờ là cái đối tượng cho pháp vô ký là những cái lần được những cái chi tiết nhỏ nhỏ thì chúng ta kể, sau thì đó là cái bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái cảnh duyên thì uh, các vị về chúng ta chúng ta ôm lại cái phần tâm đối với cảnh cái mục đích chúng tôi ờ, mà dạy các phần duyên ở đây đó thì cũng muốn là để cho các vị thấy rằng là những cái phần đại cương mà mình đã học á, chúng ta sẽ thấy ờ, sẽ được lặp lại ở trong các cái phần học sau và cái mỗi cái phần lặp lại như vậy đó mình sẽ thấy ra được cái cái, cái, cái quan trọng những cái phần cơ bản ví dụ giống như hồi khi đầu tiên mà chúng ta học về cái cái phần đại cương á, thì chúng ta học về tâm có bao nhiêu cảnh hay cái cảnh ờ, có bao nhiêu tâm vân vân thì mình cũng có thể mình học qua loa thôi nhưng mà ở trong cái phần cảnh duyên này thì chúng ta thấy cái ờ, cái đó nó quan trọng ở đây nó còn chỉ có một cái ờ, một cái phần mà tôi cố gắng là tôi sẽ ôn tập ở trong cái, cái lớp tập tại chùa xử lý là các vị nào rảnh thì chúng ta có thể tham khảo đó là cái phần 40 ờ, cái đề mục hiệp thế 40 cái đề mục thiền chỉ là bởi vì như chúng ta học về cảnh duyên ấy, chúng ta thấy có nhiều học viên cứ thắc mắc rằng là về ừ, các cái các cái tận thiền vô sắc giới là tại sao cái chạy cái tâm thức vô biên và phi tưởng cái phi tưởng chứ đó, là cái phần này là có thể là do các vị đã học không có học rõ về các cái đề mục ừ, thiền chỉ định 40 đề mục thiền chỉ định sau này á tại vì tại vì nhớ nói như thế này chẳng hạn giống như là chúng ta có cái ờ, đối tượng tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã nhưng mà cái từ bi hỷ xã đó, trong 40 cái bốn cái đề mục đó, đó thì từ bi và hỷ đó, là vị hành giả tu tập đó, thì chỉ có thể chứng được cái tứ thiền thôi chứ không có tư chứng được cái ngũ thiền nhưng mà đối với cái xã vô lượng tâm á, thì vị này chỉ chứng được ngũ thiền thôi chứ không có thể từ từ cái xã vô lượng tâm mà các vị chứng được cái sơ nhị tâm tứ thì chúng tôi đơn cử như vậy để mà chúng ta biết rằng là sở dĩ mà các cái phần ờ, đề mục sắc giới ấy, mà có khi tính cái này có khi tính cái kia đó là do bị ờ, có một số học viên chúng ta không có học rõ về cái 40 cái đề mục này. thiền chỉ cho nên chúng ta tính về cái cảnh của tâm nó hay khó như vậy thì ờ, chúng ta kết thúc cái buổi học ở đây tuần sau quá thì uh, trước khi học thì chúng tôi ờ, <clears throat> dành cho các vị nào có câu hỏi về uh, nhân viên và và cái cảnh viên này dạ chúng con tri ân sư dạ con kính thưa sư hôm nay ạ à. con kính dạ, thưa dạ, sư dạ, dạ con kính thưa sư ạ xin tri ân sư dạ chúng con kính thưa sư chư tăng dạ. kính chị em chưa sư chú tịnh thì chưa mở cái mặt của con y đăng mê bùi nhang ni pa na sa pa cha yo ho tu dạ xin kính chào quý vị dạ. chúng con kính chúc chư tăng đi rảo hữu thân tâm lúc nào cũng an lành à thôi chào tất cả các vị kính chiên xưa I'm thinking yeah, chưa? Tính trang sư.